Dakar. trời lại mưa rồi cơn mưa nặng hạt anh nhớ em cõi lòng tan nát hòa theo từng hạt mưa kia rơi rớt ở bên thềm bây giờ em đang làm gì vậy không biết em có nhớ anh không em có biết anh ở nơi này vẫn đợi em về từng giờ và từng phút anh trong ba năm thực sự mà nói á thì cũng không phải gọi là lâu cứ xem như là thử thách hai ta dành cho mối tình đầu ngày qua ngày rồi thời gian dần trôi mình anh vẫn đợi em về không yêu ai khác chấp nhận bạn bè nói tại sao mày phải làm thế ok anh chấp nhận hết mong ngày em về nhiều niềm vui xóa tan đi hết tất cả lo lắng lấy lại yêu thương bấy lâu nay trong vùi nhưng biết tới khi nào hả em em trả lời anh nghe thử xem từ ngày em đi anh ở nơi này còn với đêm em đã đi mất rồi Vì sao em mãi không về đây Vì sao vậy em để anh nơi này Nhắm mong em từng ngày em có biết hay là không Hay bản thân em đã thay lòng Một câu hỏi đặt ra khó quá và câu trả lời cho anh Mãi là vô vọng Giờ nước mắt rơi trên bờ mi này Tình đầu em trao được ba năm sau nay anh em cất bước ra đi vội vàng vội vàng tình đầu chỉ đẹp khi cuộc tình vẫn còn dang dở vài giấc mơ này chỉ đẹp khi ta vẫn chìm trong giấc ngủ mơ khoảng cách không phải là tất cả chỉ vì khoảng lặng nơi con tim em là một vết ngăn để hai ta dần dần xa một kết thúc em đặt ra cho ba năm qua như một bức tranh đã phai màu thời gian cứ thế trôi qua trôi qua yêu thương cũng nhạt nhòa tất cả có lẽ em đã xóa giờ em bên ai nơi phương xa có biết nơi đây anh vẫn lạnh giá lại cay họa theo cơn mưa và không thể nào quên đi quá khứ của hai ta chỉ đơn giản là vì anh còn yêu anh còn yêu em rất nhiều cứ tưởng đây chỉ là thử thách để anh và em sẽ càng hiểu nhưng không lại chính anh đã sai thời gian giận trôi và sự chờ đợi chỉ xuất phát từ một chiều ở nơi xa em buông tay anh khờ dại trở nơi đây từng ngày trôi qua trong cơn say chỉ mong nhận được câu trả lời từ em ký ức hai ta em còn nhớ hay quên đến khi nào em anh giọt nước mắt rơi trên bờ mi này tình đầu em trao được và năm sao hôm nay đành quên qua biết bao nhiêu ân tình ta đắm say trong yên bình rồi vòng tay anh em cất bước ra đi sống vẫn cứ thế vẫn cứ trôi qua như mọi ngày mọi vật xung quanh nó vẫn vậy vẫn không có gì đổi thay chỉ trừ nó đã thay đổi đôi mắt nó đã thôi kiếm tìm nó trở về cũ ba năm trước để cuộc sống trôi qua êm đềm nó vẫn rap nó vẫn hát trái tim đã không còn yêu Nỗi cô đơn thì vẫn còn đó Nhưng có lẽ đã không còn nhiều Vì nó còn có gia đình Còn bạn bè ở bên cạnh nó Và tuy rằng mùa đông đã đến Nhưng nó sẽ vượt qua cái lạnh đó Nó chăm chút cho bản thân hơn Nó ăn nhiều và ngủ sớm hơn Cuộc sống nó tuy cô đơn Nhưng như vậy có lẽ sẽ tốt hơn Không quan tâm, không buồn phiền Không lo lắng mỗi khi trời mưa Không cố gắng, không suy nghĩ Và không dằn vì một lời hứa Cuộc sống bây giờ thật tự do Sống trong cô đơn tự. không là phải tự lo cho mình mỗi đông chuyển sang gió và vài câu cuối xin nhắn gửi cho người con gái nó đã yêu là cuộc sống bây giờ rất tốt và không còn tiếc nuối vì màu chưa nêu giọt nước mắt rơi trên bờ mi này tình đầu em trao được ba năm sau hôm nay đành quên qua biết bao nhiêu ân tình ta đắm say